Nghỉ học 3 ngày Tao đang lo ừ, Sắp thi rồi Chán chưa Bọn tao đến chơi mà mày cứ lo bài với vở Thôi vứt cả đấy Lại đây Tao có cái này hay lắm Ma túy chứ gì Không Tao sợ nghiện lắm Ôi giời ơi Mày xem tao với thằng Nhân Có thằng nào nghiện không Thỉnh thoảng khi nào cần thiết mới dùng Như khi đi thi hoặc khi gặp bài khó Chứ huyết liên khúc như tụi nó mà sợ nghiện Đúng rồi Mày cứ thử một lần cho biết mùi đời Hay cực đấy nếu này. không, nhớ mẹ tao biết thì chết Bọn mình chỉ thí nghiệm một lần thôi Làm quá thì con lần sau sẽ nghĩ ăn Mày xem ta đây này <sighs> Đã Mày thử xem Không chơi cũng phí Này Mày cứ làm đi có gì đáng sợ đâu Tao với thằng Nhân vẫn chơi Mà chúng tao có nghiện đâu Thank you. Tôi chết rồi Ai khóc nỗi đau này